Asher Chúng ta cùng di chuyển vào căn hộ của mình nào Let's go Đức đó ờ, hàng nhập cái nhà đẹp nghe đẹp mà ban công rộng hơn của Vin á ban công này là rộng một mét rưỡi đây là view ban công nha các bạn nói đi giờ các bạn cùng đi theo mình tiếp nhé không làm hết được một phòng ngủ này một phòng ngủ rồi dễ cho bên bên viên nó sẽ thiết kế một cặp đó là và đây là toilet nha các bạn toilet thì nó không động cho lắm nhưng mà nó cũng rất là sang trọng phòng gì Ở đây là một căn phòng nha các bạn Căn phòng này cũng có một cái view rất là đẹp luôn Hướng về phía hồ bơi